À, xin chào anh em nhé tiếp tục với cái video ngày hôm nay tôi lại à, giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu à, không tang mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc tài xỉu để anh em uh, sở hữu được bộ hột tài xỉu nó đi khôn và cái bộ hột tài xỉu này nó anh em có thể giữ tài giữ xỉu Đấy, theo ý muốn Đấy, anh em có thể lên tài Đấy, giữ tài lên xỉu xuống xỉu Đấy, rất là đơn giản Đấy, anh em chỉ cần alo đấy, gọi điện đấy, tôi sẽ gửi hột về cho anh em và anh em gọi điện video trực tiếp cho tôi đấy, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em về cách lắc của cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2021 này đấy, để cho anh em đi lắc thì nó sẽ rất là hiệu quả nhé cái bộ hột tài xỉu này thì tôi bao cho anh em đấy, bao cho anh em không tang nam châm thử không hít đấy, nước muối nổi đấy. còn là dọi đèn anh em thử trong suốt luôn nhé bao cho anh em cả trẻ hột luôn bao cho anh cả trẻ hột luôn thì ờ, cái bộ hột ờ, tài xỉu này nó còn được gọi là cái bộ hột tài xỉu cây nhé bộ hột tài xỉu cây thì ờ, cái bộ hột tài xỉu cây này cũng rất là nhiều anh em đánh rồi Đấy. cái bộ cây này thì là nó còn có một cái đặc điểm nữa đó là do chính tay tôi làm Đấy, do chính tay tôi làm tại cơ sở tôi làm thì anh em có thể anh em đặt hàng xỉ hay là anh em có thể là mua về anh em bán lại thì tôi sẽ để lại cho anh em cái giá gốc giá phải chăng đấy thì um, đấy đấy là cái uh, bộ hột mà do bên tôi làm đấy bên tôi làm và cái cách lắc của nó thì rất là đơn giản anh em chỉ cần là nhận được hột anh em gọi điện cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em hướng dẫn cho anh em nhé thì cái bộ hột này vào giới thiệu cho anh em cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang thứ nhất thứ hai là cái bộ hột này có tỷ lệ ra bảo và ăn độ khá là cao đấy và thứ ba nữa cái bộ hột tài xỉu này nó đi cực kỳ đều cho anh em đấy. anh em có thể lấy về anh em đi lắc xanh chín 5 năm ok đấy, chưa cần đến cây lắc của tôi và thứ tư anh em có thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, theo ý muốn của anh em Đấy. bộ hột đi rất là khôn Đấy, thì nói thì không hay bằng làm Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này anh em nào mà đã từng chơi rồi đã từng lắp rồi à, anh em hay anh em nào đã chơi lâu rồi thì anh em nhìn thấy cái bộ hột nó chạy cái thế hột của nó chạy như thế nào Đấy cái thế hột của nó chạy ra làm sao chạy như thế nào đấy thì anh em cũng đã biết sơ qua về cái bộ hột này rồi cái bộ hột này nếu mà anh em muốn muốn biết được chơi được nữa hay không ấy hay là nó đi cái tỷ lệ của nó đi khôn nữa hay không ấy thì là anh em phải đến sân chơi anh em test cái bộ hột này rồi anh em mới thấy được khi mà anh em lắc ở sân chơi thì lúc đấy cái bộ hột đi khôn hay là ngu nhé bộ hột phải vào sân chơi thì anh em mới biết được khôn hay ngu Đấy. nhưng mà cái bộ hồn của tôi thì là do tay tôi làm nên là tôi đảm bảo với anh em 80 phần trăm đảm bảo cho anh em luôn 80 phần trăm cái gì cũng đảm bảo cho anh em luôn 80 phần trăm nhá đó. thì uh, trừ cái, uh, cái cái cái tỷ lệ chiến thắng của anh em thôi cái tỷ lệ chiến thắng của anh em thì có 50 phần trăm nó là do cái phần hên xui của anh em rồi đấy còn 50 còn lại chia đều cho hột chia đều cho cách lắc chia, chia đều cho tâm lý đấy, chia đều cho uh, cho cho tay đấy nói nói chung là 50 còn lại chia đều cho rất là nhiều thứ đấy mỗi thứ một tí nên là quan trọng nhất nó vẫn là cái hên xui nhá anh em đi đánh phải hên thì anh em mới có tiền để thắng cao được nhá đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này Đấy, thì trước tiên tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em đi đều Đấy, đi đều thì cái bộ hột này nó đi đều khoảng tầm 90 phần trăm 8 đến 90 phần trăm ờ, vừa gì tăng thì uh, thôi tính luôn từ bàn này đi nhá xỉu này tài này xỉu này tài này đứng một chén dài thì chén này chắc chắn đảm bảo với anh em luôn 100 phần trăm là không có tự đứng ở dài nhé xuống xỉu Đó. tài Đó. bộ đi cực kỳ đều Đấy, đi khá là đều cho anh em anh em đi lắc xanh chín thì anh em khỏi phải lo về, về cái vấn đề là nó nằm về một à, về một bên nhé không có bao giờ có nặng tài hay không bao giờ có nặng xỉu Đấy, anh em lắc cái hột này không bao giờ bị lùi nhé đặc biệt đặc biệt một cái là anh em ờ, lắc cái bộ hột này bao cho anh em thầy thợ luôn nhé bao cho anh em thầy thợ thì cái ờ, cái bộ hột này anh em có thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, giữ tài giữ xỉu được thì cái cách giữ tài giữ xỉu thì xin phép anh em tôi không ờ, nói ở trên video thì nói chung là đây là cái hàng độc quyền ở với cơ sở tôi thì cái cách lắc cũng vậy thôi để tôi không chia sẻ cho anh em nào mà chưa lấy hột của tôi nhé Đấy. tôi sẽ test cho anh em Đấy. vài chén cách giữ tài giữ xỉu Đấy. tài Đấy. cái cách giữ tài hay là cái cách giữ xỉu thì là nó đều là một Đấy. anh em chỉ cần áp dụng cái cách lắc thôi cách lắc thì anh em sẽ lắc được tài hoặc lắc được xỉu nhé. anh em giữ tài giữ xỉu thoải mái có 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm nó là tài Rồi. sự tí xỉu Đó. tiếp tục cho anh em giữ tài tiếp này hai bốn năm, anh em lắc nhiều anh em biết rồi khi mà cái bộ hột nó lên tài lên tài chỉ tầm 11 12 xuống xỉu thì nó xuống xỉu 9 10 Đấy, thì anh em biết được cái bộ hột đấy nó đi như nào nó đi khôn hay là nó đi ngu đấy. anh em có có anh em có thể sử dụng cái bộ hột đấy anh em vào trò chơi anh em có lắc được hay không đấy. anh em nào mà lắc nhiều rồi hay là anh em nào mà đã chơi lâu rồi thì anh em không cần lắc đấy. anh em chỉ cần nhìn hột đi như nào thôi là anh em cũng đã kết được à, cùng anh, anh em cũng đã à, anh em cũng đã biết được là cái bộ hột này nó có nên chơi hay là không Đấy. tiếp tục cho anh em này giữ tài tiếp cho anh em này năm năm hai này ba bốn sáu này hai ba sáu này sáu sáu hai này Đấy, cái chén này nó về xỉu thì uh, anh em nào mà chưa có cái bộ hột muốn tìm cho mình một cái bộ hột tài xỉu hay anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, bên cơ sở tôi chuyên cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu những cái bộ hột tài xỉu hay nhất hiện nay để cho anh em đi lắc nhé Đấy. cơ sở tôi ở bên xe miền tây anh em cứ alo Đấy, alo là có nhé Đấy, video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em